Tôi đã sử dụng chiếc máy Zenith Facial Spa này hơn 2 năm Rất là tuyệt vời Tôi không dám tin là làn da của mình hiện tại là đẹp nhất Nhưng mà so với trước đây á, thì đã khỏe mạnh, săn chắc mềm mượt và cải thiện hơn rất nhiều Lần đầu tiên khi thấy chiếc máy tôi đã rất là ấn tượng về tính năng và thiết kế của sản phẩm nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng mà nó cũng không kém phần mạnh mẽ và quyến rũ với cái tính năng này thì cái rãnh ở trên cái bề mặt máy mới đầu tôi chỉ nghĩ là dùng để massage cái cơ mặt thôi nhưng mà khi hiểu nhiều hơn thì cũng biết là chúng đã giúp tiếp xúc với những treo dẫn và những cái dòng điện siêu nhỏ lên da của mình quá ấn tượng và thú vị thì và chỉ với một nút bấm duy nhất trên máy mà có thể giúp chúng ta có nhiều cái tính năng sử dụng hơn và chúng rất tiện lợi gọn nhẹ và có thể đem theo bên mình được không mất nhiều thời gian và với một người hay di chuyển như mình thì à, quá là thuận tiện khi sử dụng thì tôi tập trung vào cái vùng má tại vì nơi đây thì cái da dễ chảy xệ và tập trung hai bên khóe mũi và miệng và dưới đuôi mắt như vậy thì nơi đây nó dễ xuất hiện nếp nhăn theo thời gian và cái vùng cổ của mình thì cái da cũng đồng độ với lại cái da mặt thì nó giúp cho nâng cơ, săn chắc cơ và xe khít lỗ chân lông rất là tuyệt vời Cách đây 3 năm qua lời giới thiệu của một người bạn thân chỉ sau 5 phút có thể trẻ ra từ 3 đến 5 tuổi và mình đã quyết định mua và sử dụng ngay cái máy massage Agelock Rapid 3 nhỏ nhỏ như thế này với một cái máy nhỏ như thế này nhưng nó đã làm cho cái làn da của mình được trẻ ra được khỏe ra sáng lên căng hơn Đấy. và mờ hết các nếp nhăn vợ làm cho chồng con làm cho mẹ thực sự đây là một cái spa khu nhỏ tại nhà tụi mình vẫn nói đùa là home spa Agelock Gravity Spa là một công nghệ thẩm mỹ không giao kéo vô cùng tuyệt vời cái cảm giác mà sau khi mình chạy cái máy Havanic Spa này á thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó căng hơn mịn màng hơn và mình có cảm giác làn da của mình nó xanh nó cái cái khuôn mặt cảm giác nó cũng gọn hơn và đặc biệt đó là sau một đêm nó mình ngủ dậy á thì cái làn da của mình nó vẫn tiếp tục được cải thiện tức là nó mịn màng nó săn chắc cũng như là mình nhìn vào gương mình cảm thấy cái vẻ tươi sáng cái sự trong của cái làn da thì à, đó là một cái cảm giác mà nó sạch rất là lạ nghĩa là một cảm giác sụt sâu nếu như mà ai chưa trải nghiệm qua cái máy Gabalic Spa này thì khó có thể hiểu cái cảm giác mà sạch thật sự của cái làn da cảm giác nhẹ cái làn da là như thế nào thì mình thật sự rất là yêu thích cái sản phẩm này Sản phẩm các bạn vừa xem hiện đã được phân phối tại 54 quốc gia. Để biết thêm về mô hình kinh doanh và cách thức xây dựng hệ thống các nhà phân phối và khách hàng tiêu dùng, mời các bạn ấn đường link bên dưới.